chào quý anh chị và các bạn à, Hôm nay Liêm xin cập nhật lại tiến độ dự án Vinhome Grand Park à, để quý anh chị và các bạn được nắm Nếu chưa đăng ký kênh à, để theo, theo dõi những video tiến độ dự án lần sau thì nhớ hãy đăng ký kênh ở nút phía dưới Hôm nay, bất động sản Caroline cùng chia sẻ với quý khách với 8 nội dung chính như sau. 1. Vinhome tiếp tục công bố chính sách bán hàng đột phá thị trường. 2. 6 công viên, 6 chủ đề khác nhau tại Manhattan Glory. 3. Sở hữu du thuyền định danh phong cách sống thượng lưu. 4. Quận 9 có xa hay không? 5. Tiện ích đẳng cấp trong dự án Vinhome Grand Park 6. Vinburg vận hành vào những điểm nào tại thành phố Hồ Chí Minh? 7. Mua nhà phố hôm nay để 5 năm sau tăng thêm 30 tỷ được không? 8. Giá nhà phố Vinhome quận 9 chắc chắn tăng giá trên 200 triệu một mét vuông trong vòng 18 tháng. Vinhome tiếp tục công bố chính sách bán hàng đột phá thị trường tại Vinhome Grand Park quận 9. Nối tiếp sức nóng kích cầu thị trường bất động sản dịp cuối năm, Vinhome Grand Park công bố chính thức chính sách bán hàng chưa từng có dành cho The Manhattan Flory, quần thể biệt thự shop house Boutique Villa cao cấp nhất đại đô thị đẳng cấp quốc tế lan tỏa hào quang bắt trọn đặc quyền với chính sách hấp dẫn. Chỉ từ 2,5 tỷ, ký ngay hợp đồng mặt bằng và thảnh thơi lựa chọn kế hoạch tài chính trong vòng 3 năm sau khi nhận nhà. Hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay lên tới 80% giá trị nhà, ân hạn nợ gốc 36 tháng, chính thức bàn giao năm 2021 tiên phong sở hữu nhà The Manhattan Flory and xe VinFast Lux SA 2.0. Vinhome Grand Park khuynh đảo thị trường với những kỷ lục đáng nể. Về quy mô, tổng diện tích 271 hecta với mô hình sản phẩm đa dạng, từ căn hộ, biệt thự, shop house, boutique villa. Hàng trăm tiện ích nội khu độc đáo gồm hệ sinh thái VinGroup, Vinmart, Vinschool, Vincom, Vinbus, bộ ba siêu tiện ích công viên 36 hecta, đại lộ ánh sáng, bến thuyền Manhattan Flory và chuỗi công viên resort nội khu, khu công viên cầu vòng, bộ đôi vườn Nhật, bộ đôi công viên phong cách Mỹ, vân vân. Ứng dụng những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như IoT, AI trong quản lý vận hành mang đến một đại đô thị thông minh hiện đại, tối ưu và an toàn bậc nhất. Về thành tích trên thị trường, 10.000 căn hộ The Rainbow bán hết trong 17 ngày, toàn bộ phân khu The Manhattan bán hết trong 8 ngày, 2.400 căn hộ The Origami được đăng ký mua trong 3 ngày. Sở hữu biệt thự ven sông, ven biển cùng một chuyến du thuyền đang là xu hướng mới của giới thượng lưu thế giới. Thời thượng với những bữa tiệc sang trọng tại nhà hàng ngay bến du thuyền, dạo chơi trên sóng nước, tạm xa phố thị ồn ào, dành trọn vẹn thời gian riêng tư bên những người thân yêu khởi đầu cho những thương vụ thành công cùng bạn bè đối tác. Đón đầu xu thế, bến thuyền cao cấp Mahantan Glory sẽ trở thành tâm điểm thượng lưu cùng 23 bến đậu được ưu tiên quyền thuê, định danh số lượng giới hạn cho những chủ nhân quyền lực nhất ở Mahantan Glory. Một bước chân từ nhà ra bến thuyền cao cấp là lựa chọn chạm ngang nước thang đẳng cấp. Bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm. Số lượng chỉ còn có 3 căn trong 23 căn. Quận 9 xa nhỉ, xa tính từ đâu ạ? À? Nếu tính từ trường liên cấp mầm non đến cấp 3 Vinschool thì gần quá. Nếu tính từ bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmart cũng gần quá. Tính từ trung tâm thương mại Vincom Megamall lớn nhất Sài Gòn thì sát bên luôn rồi. Công viên 36 hecta lớn nhất Đông Nam Á với 15 công viên chủ đề thì cách có vài trăm mét. Quận 9 nếu đi quận 2 lên chỉ 20 phút, băng từ quận 1 qua quận 3. Sở Giao thông Vận tải vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho tập đoàn Vingroup thí điểm thực hiện 5 tuyến xe buýt điện Vinbus trên địa bàn thành phố trong thời gian 12 tháng. 5 tuyến buýt điện đều có lộ trình xuất phát từ khu dân cư Vinhome Grand Park đến các đầu mối giao thông quan trọng. Các tuyến buýt điện Vinbus thành phố Hồ Chí Minh gồm tuyến Vinbus 01 từ Vinhome Grand Park đến trung tâm thương mại Emax, tuyến Vinbus 02 từ Vinhome Grand Park đến sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến Vinbus 03 từ Vinhome Grand Park đến bến xe buýt Sài Gòn, tuyến Vinbus 04 từ Vinhome Grand Park đến bến xe miền Đông và tuyến Vinbus 05 từ Vinhome Grand Park đến khu đô thị Đại học Quốc gia. Tập đoàn Vingroup cũng đầu tư xây dựng một depot với diện tích 9.800m2 trong khuôn viên Vinhome Grand Park. Giá vé tuyến buýt điện Vinbus dự kiến sau khi có trợ giá trung bình 7.000 đồng. Mua nhà phố hôm nay để năm năm sau tăng thêm 30 tỷ được không? Câu chuyện người Sài Gòn nói gì về con đường sắp hao Nguyễn Cơ Thạch trong khu đô thị Sa La, Thủ Thiêm? Sau 5 năm đã vọt lên tới ngưỡng 70 đến 80 tỷ đồng một căn, trong khi trước đó chỉ giao dịch ở mức khoảng 20 tỷ một căn. Ngày xưa người ta chê Thảo Điền quận 2 ngập nước, Nguyễn Văn Hưởng thì đầm lầy. Ngày nay người ta lại khen Thảo Điền khu Tây và khu Đại Gia sống. Ngập thì vẫn ngập nhưng vị trí vô cùng đắt đỏ. Ngày xưa, người ta cũng chê Phú Mỹ Hưng quận 7 ngập nước, Nguyễn Văn Linh đường ghê lắm. Ngày nay người ta ùng ùng mua nhà ở phố Mỹ Hưng, mặt Nguyễn Văn Linh vẫn kẹt xe. Năm năm trước, nếu đã từng bỏ lỡ cơ hội đầu tư tại khu đô thị Sala, thì ngày hôm nay cơ hội lại đến. 2020 nhà phố thương mại Vinhome Grand Park giá chỉ 13 tỷ một căn 5 tầng lầu, sở hữu vĩnh viễn, thanh toán 30% nhận nhà, tặng kèm voucher 200 triệu. Là trung tâm thành phố khu đông kết nối tất cả khu vực, vậy giá khởi điểm khi 2025 lúc đó là bao nhiêu? Bất động sản là mua và chờ đợi chứ đừng chờ đợi rồi chẳng thể nào mua nổi nữa đúng không các anh chị ạ? À? Hãy nhanh tay gọi ngay hotline 0931 222 000 để được tư vấn tận tình nhất lý do chính sau đây sẽ giải thích tại sao nhà phố Shophouse, khu Manhattan, Flory tại Vinhome Grand Park sẽ có giá thị trường tối thiểu 200 triệu một mét vuông trong vòng 18 tháng. 1. Quy mô và chất lượng dân số khu đô thị Vinhome Grand Park với 44.000 căn hộ, 2.000 shophouse cùng biệt thự, shophouse vân vân. Tỷ lệ lấp đầy dân cư tại đây là 70 đến 80%, trung bình một căn hộ sẽ có 3 thành viên. Vậy dân cư dự kiến đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây khoảng 200.000 người, tương đương dân số quận 4. Hàng loạt tiện ích quy mô như trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại vân vân sẽ thu hút người dân địa phương đến mua sắm tham quan và sử dụng tiện ích. Dự kiến số lượng khách vãng lai và đến làm việc tại khu đô thị khoảng 10.000 đến 50.000 người mỗi ngày. Hai, vị trí trung tâm khu The Manhattan trong nội khu. Nếu yếu tố đầu tiên là yếu tố quy mô và chất lượng dân cư tại một dự án khu đô thị đồng bộ so với dân cư hiện hữu lân cận thì yếu tố thứ hai quan trọng không kém đó là vị trí của khu đang bán so với các phân khu khác trong cùng khu đô thị. 3. Công viên Rim là trung tâm hoạt động văn hóa giải trí sự kiện của cả quận chính. Công viên Renbach sẽ là nơi diễn ra tất cả các hoạt động sự kiện văn hóa, giải trí của dân cư Vinhome Renbach và toàn bộ quận chính trong tương lai. Những hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, giao lưu, văn nghệ sẽ được quận chính tổ chức nơi đây. Số lượng khách phản lai tham quan công viên tối thiểu từ 10.000 người trở lên. Họ sẽ là khách hàng của các nhà phố shop house tại The Manhattan. Những dịch vụ ăn uống, bán lẻ, shopping sẽ luôn là mặt hàng thiết yếu quan trọng. 4. Tài sản để đời là loại hình bất động sản liền thổ có giá trị sở hữu lâu dài. Điểm khác biệt của khu shop house The Manhattan là bất động sản liền thổ có giá trị sở hữu dài lâu theo quy định của nhà nước, khác biệt so với các shop và shop house khối đế các tòa căn hộ chung cư. Với tâm lý lâu đời của người dân Việt Nam từ xưa thì các bất động sản liền thổ luôn là một tài sản lớn có giá trị tích lũy cao. 5. Thiết kế nhà phố theo phong cách shop house mặt tiền phù hợp kinh doanh. Mặc dù nằm trong quần thể dự án có ban quản lý, nhưng The Manhattan được thiết kế mở, phục vụ tối đa nhu cầu kinh doanh khai thác dịch vụ tại đây về ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 0% đến 24 tháng, tối đa 1 năm sau khi nhận nhà đối với căn hộ The Origami và 36 tháng, tối đa 2 năm sau khi nhận nhà đối với biệt thự shop house Bottiway Villa The Manhattan Flory, tặng voucher VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng hãy nhanh tay gọi ngay hotline 0931 222 000 để được tư vấn tận tình nhất.